Yeah. này đi Tốt Lùi lùi lùi Quay lại Tốt lắm lùi một chút nữa Nhích lên trên một chút Tốt Lùi lùi Được rồi ngừng lại Được rồi Từ từ thôi Mã Quân Mời bên này Mã Quân Quan nghênh đến với lễ xuân chuyện chúng tôi Nào đến đây Mã Quân Mời vào trong Mời vào trong, mời vào trong Mã Quynh đến rồi Ngài Mã đến rồi Hoan nghênh Ngài Mã Ngài Mã chọn hai cô nhé Hai cô này đi Được à, hầu hạ Ngài Mã cho tốt đấy Ngài Mã thật là tốt, tốt quá ấy chứ Mau ngồi đi ạ à. Ngài Mã lần đầu đến phải không ạ à? Đúng thế, thế thì hôm nay phải chơi hết mình nhé Được Mã Quynh, nào uống ly rượu nào Cưỡi ngựa thì không uống rượu Uống rượu thì không cưỡi ngựa Đây là việc cơ bản nhất bảo Quynh đừng lo Ở đây chúng tôi có tài xế thuê Có tài xế thuê Thế thì uống chứ sao Được rồi được rồi Cậu đi nhanh đi Ở đây không có việc của cậu Được được Ôi đại gia mời bên này Đến đây đến đây Mời vào trong Đại gia Giá cả chỗ các người thế nào vậy 10 lượng thì có tàu nhanh 30 lượng thì có hạng sang cho hai người 50 lượng thì có theo phong cách La Mã 100 lượng thì có phí phòng tiêu phát tán một trăm lượng Đừng dài chồng nữa Ta muốn 10 gói tàu nhanh Đi thôi Đại gia giữ gìn sức khỏe nhé Ôi trời Cầm lấy Mang lên cho còn qua cướp trên lầu đi Nhanh lên Được được Ta muốn chế ngự Ngài muốn chế ngự ai Ta muốn chế ngự sự cám dỗ à Đại gia nhà muốn kiểu dáng thế nào Tóm lại là ta không thích mấy kiểu Lộ trên hở dưới như thế này Tầm thường Không có đẳng cấp Hiểu rồi Đại gia Thế này thì sao Đây Đây là ai Trường Sơn Triệu Tử Long đó Thế Thế chủ đề Chủ đề là gì Đương nhiên là thất tiếng thất xuất rồi Tốt tốt tốt Chủ công mời Mời Triệu tử long mời Đại gia chơi vui nhé Đại gia đi thông thả Ha ha ha ha! Ra ngoài ra ngoài Để cho ta lớn hơn Đại gia Thế này mà còn chưa đủ lớn à Đây đây là mẹ tôi Sắp 50 tuổi rồi đấy Ý ta nói là ngực lớn cơ À Mạng Nguyệt Ở đây Đại gia Em này được Em này được Thiếp đến đây Đến đây nào cục vàng Chơi chưa nhé đại gia Tên nhóc này mà đã nói với con bao nhiêu lần rồi Đừng đi nói với khách lão nương đã 50 tuổi rồi chứ Con bị ngốc à Như xuân qua Khách quen của cô đến này Mẹ Khách của mẹ đến kìa Đến đây Đại gia chơi có thích không Thích Thích lắm Lần sau đến tìm bọn thiết nữa nhé Lần sau còn thích hơn Thích quá Thích quá Dây trai của quý khách đây Đã quá Đại cha ơi Ngài uống say rồi Ngài từ từ nào Vì đại cha này bị sao thế Còn nhìn cái gì chứ Mau dọn dẹp đi Nhanh lên Không phải nói có tài xế thuê sao Đây là tài xế thuê đó hả Tôi tên Di Tiểu Bảo Là ma cô ở Lệ Xuân Diện Công việc của tôi Tuy bận rộn nhưng phong phú Tuy mỗi ngày ở bên cạnh tôi Đều là có các cô nương xinh đẹp như qua Nhưng mà Chỉ có tay phải Đấy là người bạn chỉnh cũ của tôi Cho đến một ngày Sự xuất hiện của nàng ấy Khiến mọi thứ đều thay đổi Nàng ấy tên Song Nhi Kể từ lúc nhìn thấy nàng ấy lần đầu tiên Ta đã phải lòng nàng Bán tôi một cành qua Qua cũng ngoài đây Lần sau để lớn nghỉ nhé Song Nhi Ta muốn mua qua Xin tự chọn đi Ta chọn cây này Được Song Nhi Vào thời khắc này Chỉ có một bài hát mới có thể biểu đạt tình yêu của ta dành cho muội Là ai Đang gõ Là ta Rồi sao Đại ca là quân sao Ngươi xem lần trước ngươi hại ta ra nông nổi này đây Lần này nhất định phải bắt ngươi trả giá Đại ca Chân tha cho tôi một con đường đi Ngươi đã thả người của ta đi Tất nhiên ngươi phải biết là ta không thể tha cho ngươi rồi Xử hắn cho ta Đứng lại Đứng lại Không được chạy Đứng lại Xử hắn Ngừng Hôm nay đến đây thôi Quay đầu lên đường cao tốc Song Nhi Ta không muốn tính toán với họ thôi Sau này Trinh đừng đến tìm ta nữa Chúng ta không phải người của cùng một thế giới Song Nhi Song Nhi Mẹ ơi cháy rồi Mẹ Con trai à cháy rồi Cháy rồi Thánh thần của tôi ơi Nhầm rồi đây là rượu Mau đi lấy nước Con có phải con trai ruột của mẹ không vậy Nhanh lên đi con trai Nhanh lên nhanh lên Mẹ à Cái tên nhóc này Mày làm mẹ mày ướt hết cả rồi không mất lớp bó trang của mẹ Mẹ Cái tên nhóc thối tha này mày đánh chết mày Mẹ à, Đứng lại cho tao Con cũng không biết tại sao nữa Lúc nãy chị cho tay lên thì Đứng lại cho mẹ Mày đừng chạy Tên nhóc con này Lẽ nào đây là sức mạnh tình yêu sao Song Nhi Song Nhi Xong Nhi Xong Nhi Ta có bất ngờ cho muội này Ta cũng cho Quynh một bất ngờ này Cô làm ta hoảng sợ thì có Xong Nhi đâu Xong Nhi tiến cung tham gia tuyển phi rồi Vừa mới được đưa đi Thật ra muội cũng có thể thay thế cô ấy trong tương quân mà Cô to quá Chứ không vừa Xong Nhi Xong Nhi Xong Nhi Xong Nhi Xong Nhi Song Nhi Người ta nói bị thương cân cốt phải chữa 100 ngày Đại ca của tụi bay cũng mất đúng 100 ngày Đại ca Vậy đại ca phải chú ý một chút Đúng đó đại ca Ta khỏe rồi Bây giờ ta còn có thể nhảy nhót nữa này Có thể nhảy lò cò nữa này Song Nhi Đại ca Song Nhi Song Nhi Song Nhi Song Nhi Song Nhi Chờ chút, chờ chút Chờ chút, chờ chút Song Nhi Hắn là bạn của cô à Ta không quen quân ta Đi Khách quan đến đây à Cứ tự nhiên xem đi Đều là hàng tốt cả dạ. Này Nghiệp duyên mà Sự hắn cho ta dạ. Đứng lại Đứng lại à. Không ai đẩy ta sao Không được chạy Đứng lại Chờ một chút, chờ một chút Tình khốn Lên Xử hắn Ta liều với ngươi Ta liều với ngươi Ta liều với ngươi Qua tỷ Sao tỷ lại nhảy vào đó tắm vậy chứ Mẹ Con muốn vào cung tìm Song Nhi Tên nhóc thối này Có phải đầu óc bị hỏng rồi không Mày nghĩ hoàng cung là nơi mà mày muốn vào là vào sao Rồi ác sẽ có cách mà Muốn tiến cung thì phải tự cung trước Tự cung thì tự cung Vậy chẳng phải sau này chúng ta sẽ trở thành tỉ muội sao Tỉ muội thì tỉ muội Nếu mày dám vào cung làm thái giám Thì sau này đừng có gọi mẹ là mẹ Tỷ tỷ bảo trọng Có đau không nhỉ Chắc chắn là đau rồi Mất một miếng thịt mà không đau sao được Nghĩa Nhi ờ, Vào đây vào dạ, đây đi à. Vào đi Đến đây đến đây dạ. nhanh lên Vào trong Đến đây Nằm xuống à. Nằm yên đấy dạ. Đừng động đậy Tổ sư cha Dưới sự chứng giám của người Đây sẽ là củ quý thứ 7527 Được cất bởi con dao tuyệt hậu này <laughs> Nhóc con Sư phụ đừng cắt có được không Vậy phải xem con dao của ta có đồng ý hay không Ta phải cho đồng ý thì sư phụ sẽ đồng ý không Đúng Hình như là Giao đồng ý rồi Ôi trời ạ à, Tử sư cha Đệ tử xin lỗi Đệ tử xin lỗi Như là đại nhân không chấp nhất tiểu nhân Ôi trời ạ à, Tổ sư cha à Mau khiêng ta đi Mau khiêng ta đi Nhẹ thôi nhẹ thôi Bắt đầu từ hôm nay Các cô sẽ chính thức trở thành tú nữ trong cung Có điều Muốn phục vụ hoàng thượng Còn phải thông qua các dòng tuyển chọn và đào tạo nghiêm khắc nhất Ngũ quan phải thành tú lung linh Mặt như qua đào à. Mắt sáng răng trắng <laughs> Lông mày như hoa Thân hình mảnh mai Hai dòng trên dưới đầy đậm, Da dẻ mịn như nhung Trắng trẻo như tuyết Chân dài thẳng tắp Kỹ năng múa điêu luyện Quan trọng nhất là Có thể hợp với huyết mạch của thiên tử Đừng căng thẳng Để hầu hạ hoàng thượng Chút đau đớn này là xứng đáng Nhi tiểu bảo Sao ngươi không cùng bọn ta tập luyện cho hồi phục Ta sợ động đến hai viên đạn Ngươi có đạn sao Sức khỏe của ta tốt Hồi phục nhanh lắm Đúng rồi các người có ai biết những cô nương được chọn làm tú nữ ở đâu không Nghĩ cái gì thế Ngươi đã chẳng còn là đàn ông nữa rồi Còn nghĩ đến cô nương gì nữa chứ Hơn nữa Thái giám mà tự ý tìm tú nữ Là tội rơi đầu đó Hải công công đến Hải công công này lại thái giám đứng đầu trong cung Thế sao Nghe bảo võ công của ông ta rất cao cường Giết người dễ như trở bàn tay Vậy chúng ta phải cẩn thận mới được Đúng đúng đúng Quỳnh nói đúng Các người Có ai tình nguyện hầu hạ chẳng tới gia không Tiểu nhân, tiểu nhân, tiểu nhân, tiểu nhân ạ à? <laughs> Ngươi Đi cho ta Biết chở công chứ Thưa công công Nô tài không biết Ngươi nói dối Công công chính là hắn Chở công của tên tiểu tử này vô cùng ghê gớm Hắn làm con trai của chủ nhân bay lên Như thế chưa là gì đâu Sau đó ngài biết gì không Hắn cho con trai bay thẳng đến lão tổ tông tôi Quá cốt trưởng Sau này Sẽ không còn ai biết bí mật của ngươi nữa Sức khỏe của ta Đã ngày một tệ hơn trước Hiếm khi Có được một nhân tài lượng giỏi như ngươi Cho nên Ta định sẽ truyền chiêu quá cốt trưởng này lại cho ngươi Sau này Ngươi sẽ tiếp nhận công việc của ta Bảo vệ hoàng thượng Không không không Công công Nếu ta thật sự không biết giả công Nếu ta thật sự không biết Sư phụ xin hãy nhận của độ đệ một lạy Đứng dậy đi Đa tạ sư phụ Hãy cho ta thấy võ công thần kỳ đó của ngươi Dân được cả. Hay Tôi tên Thanh Nhi Nhà ở Tô Châu Còn cô Tôi tên Song Nhi Tôi là người Dương Châu Sao cô lại tham gia tuyển phi Muốn có một cuộc sống tốt hơn thôi Còn cô Mẹ tôi mất sớm Bố tôi là bệnh nặng Ở nhà vì chữa bệnh cho ông mà đã tốn không ít tiền Bây giờ hy vọng của cả nhà đều gửi gắm lên một mình tôi Nếu được chọn làm phi Vậy thì bố tôi sẽ được cứu rồi Yên tâm đi Tôi tin nhất định là cô sẽ được chọn mà Nếu cô không che thì chúng ta làm tỉ muội đi Sau này Ở trong hoàng cung cũng có thể chăm sóc cho nhau Sao tôi lại che chứ Ha ha ha! Hít vào Hít nữa Khí tụ đăng điền Song Nhi Song Nhi Song Nhi Sao cô lại ở đây Đương nhiên là chị muội rồi Vì ta Quân Còn còn Sau này cô đừng đánh tìm ta nữa Nếu bị người khác phát hiện Chúng ta đều sẽ chết Song Nhi Chúng ta tìm cơ hội rời khỏi nơi này đi Ta nhất định sẽ cho muội một cuộc sống hạnh phúc Không thể nào Kẻ nào đấy Đứng lại Đứng lại Bắt lấy hắn Chú Ái Khanh Hôm nay các Khanh có việc gì cần thượng tấu không Hoàng thượng Thần có tấu số quan trọng Mời Ngao Trung Đường nói Thần khẩn xin Hoàng thượng Hãy cho binh phù của bác tiền ngự Lâm Quân Kinh Thành cho thần Thần sẽ tự đảm nhiệm trọng trách bảo vệ sự an nguy của Kinh Thành và của Hoàng thượng Ngao Trung Đường Làm thế e là có chút không thỏa Trung Ái Khanh Các Khanh có ý kiến gì không Hoàng vâng vâng thượng Bất kỳ người Long Cung của Kinh Thành có hơn chặn binh Là đội quân tinh nhuệ nhất của Đại Thanh ta Từ trước đến nay đều do chúng thần chia nhau ra chữ Nay Ngao Đại Nhân muốn một mình độc chiến nó Thần cho rằng việc này khó mà phục chúng Ta là phụ chính đại thần cho đích thân tiên đế sắc phong Ông công khai đối đầu với lão phu thì chính là đã nghi ngờ tiên đế Hoàng thượng, thần quan ta không có ý nghi ngờ tiên đế Thần chỉ nghĩ rằng Ngao Đại Nhân đề nghị như vậy Rõ ràng là có mưu đồ đen tối Ai ai cũng được thấy được Hỗn sự Dám xuất lời cùng ngôn trên triều đình Hôm nay người dám phản lại tiên đế Tương lai ác phản lại hoàng thượng Hôm nay lão phu phải trừ khử ngươi Diệt trừ hậu hoàng Hoàng thượng Thần tự ý thanh trừ phản đồ Mong hoàng thượng không trách tội Áo ờ, trú thần Ngao Trung Đường anh dũng tam quân Một lòng trung thành do binh phù của bác điện người Lâm Quân kinh thành cho Khanh Tránh vô cùng yên tâm Tạ Hoàng thượng Đánh chết người Ngao bái Đánh chết người Ngao bái Tên ngao bái đáng chết Không xem cẩm ra gì cả à. Này Ngươi là ai Ngươi là ai Đệ tử cuối cùng của Hải Công Công Phải Với tình hình sức khỏe hiện giờ của Hải Công Công Nếu nhận đệ tử Thì chắc là đệ tử cuối cùng rồi xem ngươi ăn nói kìa Hôm nay ta mà không xử à? ngươi thì ta ngủ không được ngon Vậy ngươi nhào vô Chà chà Ta không nhường ngươi nữa đâu Có chở thì ngươi đừng nhường dạ. Giờ người dám đánh ta Ta đánh nát mong người Hoàng thượng Cẩu nô tài Dám ra tay với hoàng thượng Hoàng thượng Hoàng thượng tha mạng Hoàng thượng tha mạng Sang kiếp sau hãy nhìn người cho rõ Tiệm đã Ngươi tên gì Nô tài tên Di Tiểu Bảo Hải Đại Phú Có thật Tổng thấy tên nhóc Di Tiểu Bảo này rất thú vị Sau này ngoại trừ theo khanh luyện công Thời gian còn lại hãy để hắn đi theo trẫm Nô tài tuân chỉ Tạ Hoàng Thượng Tạ Hoàng Thượng Tiểu xuân tử công công Chúng ta đang đi gặp hoàng thượng sao Đến rồi cô sẽ biết <laughs> vẫn không đúng Đến khi nào ngươi mới tìm được cho lão phu lại kinh nguyệt thuần khiết nhất của trinh nữ hả Đại nhân bất giận nơi tài nhất định sẽ tận lực Tiểu Bảo Trẫm thấy võ công của ngươi càng ngày càng lợi hại rồi đấy <laughs> Nhưng mà Chữ này của ngươi viết bị sai rồi à, <laughs> Nô tài không được đọc sách nhiều <laughs> Đại nhân tôi khách tác cá có gì xin diện kiến Thần tôi khắc đắc cáp Xin khấu kiến hoàng thượng Mời tôi đại nhân đứng dậy Tạ hoàng thượng tôi đại nhân vội vàng đến gặp trẫm như vậy Không biết gì chuyện gì tôi đại nhân cứ nói đừng ngại Hoàng thượng Kể từ sau khi sắp các lão bệnh bị giết Dựa theo thứ tự Thần là đại thần đứng đầu nhóm phụ chính đại thần Do tiên đế đích thân sắc phong không sai Tô Đại Nhân cũng là đại thần mà trẫm tin cậy nhất trong số các đại thần Nhưng hiện giờ Ngao Bái yển mình đang nắm trong tay quyền hành Mưu đồ độc chiếm triều chính Vì vậy Thần Đừng sẽ từ chức phụ chính đại thần Đến trong coi lăng mộ của tiên đế Làm như thế Phụ chính đại thần Tự nhiên sẽ giải tán Hoàng thượng sẽ được đích thân chấp chính nhưng làm như thế tôi đại nhân ngài sẽ Hoàng thượng Từ lâu thần đã không còn xem trọng việc sống chết Huống hồ là danh lợi Thần tin hoàng thượng nhất định có thể vì đại thanh ta Lập nên một quốc gia thái bình thịnh thế 还有秘方的，来吧，嗯，能告诉我吗？我回去写给你。哎，này, mấy hôm nay cô có nhìn thấy Thanh Nhi không? Không thấy. Hôm đó cô ấy đi theo Xuân Tử Công Công thì không thấy quay về nữa. Vậy cô ấy có thể đi đâu được? Chuyện này khó nói lắm. Có điều, chuyện ở trong cung, tốt nhất là đừng nên nghe ngóng nhiều. Loại bỏ tất cả tạp niệm tập trung mọi sức lực vào tay phải cảm nhận tay phải của người đang bốc cháy quá cốt dưỡng công công đồ đệ ngu ngốc không nhận được quá cốt dưỡng nhưng mà mùi chị thì vẫn ổn Mày ăn chân gà đi ạ à. Tao thích đến no luôn rồi Hoàng thượng Thần đã xin phủ nội trụ từ chức phụ chính đại thần Đồng thời đại diện cho bách tính trong thiên hạ Khẩn xin hoàng thượng đích thân chấp chính Tô khắc đắc cáp Ông thật to gan Dám nói ra những lời đại nghịch bất đạo Bảo phần thượng đức thân chắc chính như vậy Nghiệp cường Hoàng thượng chắc chính Sao lại là đại nghịch bất đạo Hoàng thượng vẫn còn nhỏ tuổi Làm sao có thể ngồi chuẩn chức ghế danh sơn đại thanh này Rõ ràng là Ông làm điều phạm pháp ông hối lộ nhiều năm nay Việc đã đến nước này Sợ bị bại lộ nên mới nghĩ kế tạm thời cho mình Môn công nghìn việc Là công hay tội ắt có nhiều bình phẩm Hoàng thượng Thần kiến nghị bác bỏ lời khẩn cầu của loạn thần Tô Khách Tác Pháp Đồng thời bắt ông ta đi xung quân Ngao Trung Đường Vô duyên vô cớ Sao trọng có thể bắt tôi Đại Nhân đi xung quân được Xin trừ chức phụ chính đại thần Đã là bất kính với tiên đế Bảo Hoàng thượng đích thân chấp chính Càng là có ý đồ khác Nếu Hoàng thượng thật sự không đồng ý Vậy hãy để Lão Phu làm người xấu Dù sao Lão Phu cũng tuyệt đối không cho phép Giang Sơn Đại Thanh này có chức bất tác gì Đừng đã Cứ làm theo lời ngao trung đường vậy Người đâu Có Ngao bái Ngươi sẽ bị quả báo Hoàng thượng Hoàng thượng ngưng Ông thật sự cho rằng Ngao Đại Nhân sẽ đưa ông đi xung quân sao Bây giờ bọn ta sẽ thay Ngao Đại Nhân giải quyết ông Các người tôi đại nhân Nhanh lên Đi nhanh lên Đứng lại Đứng lại Đứng lại Tôi đại nhân đến đây Đứng lại Đứng lại Đứng lại Đuổi theo Đứng lại Đứng lại Đi thôi Đi nhanh lên Không sao chú Tô Đại Nhân Thật không ngờ là cậu cứu Lão Phu Ông mau đi đưa Tô Đại Nhân Kể càng xa càng tốt Thay Lão Phu chăm sóc tốt cho Hoàng thượng Trông cậy vào cậu Yên tâm đi Tô Đại Nhân Tiểu Bảo May là nhờ có Khanh Nếu không lần này Tô Đại Nhân có mặt qua được tử nạn này phải rồi không có chắc người của Ngao Bái sẽ không tìm được tôi đại nhân chứ Hoàng thượng Chính tôi đại nhân còn không biết nên chạy đi đâu Người của Ngao Bái làm sao mà tìm được Lần này tôi khắc tác cáp ra đi Bè phái của Ngao Bái ở trong triều ngày càng lớn mạnh ờ, Chuyện này chúng ta từ từ nghĩ cách ờ, Đúng rồi Hoàng thượng các tân tướng nữ tiến cung cũng đã được một thời gian rồi Hay là bảo họ đến biểu diễn tài nghệ Để hoàng thượng được thư giãn một chút Thôi đi Cấm làm việc có hứng Hoàng thượng Gần đây xảy ra nhiều chuyện như vậy Nô tài thấy Ngài cũng nên thả lỏng một chút rồi Được rồi Thay đổi tâm tình cũng tốt <laughs> ừ. Xin đại nhân thứ tội Chạy thì cứ để chạy Từ nay về sau Trong triều không còn kẻ nào dám đối đầu với lão phu Cứ để tôi khách tác khác lang thang trong rừng Sống tạm bợ qua ngày Đại nhân Thế tên tiểu thái giám biết thần công ở bên cạnh hoàng thượng Trước trò con nít đó Sao có thể khiến lão phu bận tâm Đại nhân thánh minh Hoàng thượng Rốt cuộc ngươi là ai Thiên địa hộ chúng tôi Phải thay mặt bách tính Giết chết tên hôn quân này Chúng ta phải thay trời hành đạo Nếu đã rơi vào tay các người thì thì muốn chém muốn giết Hãy dứt khoát ra tay đi Lôi ra ngoài, mang chém đi Chờ đã Hoàng thượng Người này không thể giết được nếu bây giờ người giết cô ta Chúng ta sẽ không thể điều tra ra được người đứng đằng sau là ai Sau này chắc chắn sẽ còn tiếp diễn Xin Hoàng thượng cân nhắc Vậy như nói nên làm sao đây Đưa cô ta Nhốt cô ta vào thiên lao Nghiêm khắc tra khảo Được Giải cô ta vào thiên lao Thức ăn ta lấy từ người thiện phòng đấy Mau nếm thử đi Kinh học được thứ giả công tà đạo đó ở đâu thế Giả công này của ta lợi hại lắm Ta cũng không biết tại sao lại như vậy Bộ mau ăn một ít đi Đừng để đói Bây giờ Có lẽ chỉ còn mỗi cung, Còn nhớ đến người sắp chết là muội Song Nhi Tại sao muội lại thích sát hoàng thượng thế Khi muội còn rất nhỏ Cha mẹ muội Bị quan binh sát hại Thiên địa hội đã cứu muội Từ đó về sau Số phận của muội đã được sắp đặt sẵn Muội chết không đáng tiếc Chỉ tiếc là không thể giết được tên cẩu hoàng đế đó Song Nhi Muội có biết thích sát hoàng đế là tội lớn thế nào không Muội hy sinh bản thân mình như thế có đáng hay không Hơn nữa Hoàng thượng cũng không xấu như mụ nói Hắn mà không xấu Hắn chỉ biết ứng tượng vui chơi trong hoàng cung Chúng không hề biết Bách tính ở bên ngoài sống như thế nào Loại cẩu tận đấy như vậy Có làm ma thì cũng sẽ không tha cho hắn Song nhiên người càng nói càng sai lệch người chờ ta ở đây Ta nhất định nghĩ cách cứu mụ ra ngoài Hoàng thượng Thế nào Nữ thích khách đó đã khai những gì rồi ờ, Vẫn chưa à Tiểu Bảo Khanh nói xem Mỗi ngày cũng đều hao tâm tổn sức vì triều chính Vì bách tính Sao lại sao lại trở thành hôn quân được chứ Lại còn có người nói thích sát trẫm Hoàng thượng Lô Tài xin được nói lời không nên nói Từ bé đến lớn người đều ở trong tự cấm thành Nếu không hiểu việc ở bên ngoài Lê Tài nghĩ Nếu người chịu ra ngoài nhân gian thị sát dân tình Lê Tài tin là Người nhất định sẽ tìm được đáp án trong lòng <laughs> Tiểu Bảo Cùng trẫm chi phục xuất cung Dân Thank you. Tránh đường, tránh đường Nhìn đường, nhìn đường Tránh đường nào, tránh đường nào Ông chủ, chiếc đèn này bao nhiêu tiền Đưa xu một cái Được, tôi lấy cái này, cái này Cái này cũng được đấy Ca ca, ca ca Chúng ta cùng chơi trò chơi nhé Được, mụi ra trước Không chịu, không chịu Quân ra trước đi Được thôi, ta ra trước Ừ nào Tiểu Bảo ngươi nhìn xem Hai đứa trẻ này cắm tay lên đầu trông thật đáng yêu Một, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy toàn thượng Chúng cắm tay lên đầu có nghĩa là tự bán mình một hai ba bốn năm sáu bảy Sao ta cứ thua mãi thế Tại sao hai đứa lại tự bắn mình thế Cha mẹ của chúng cháu mất rồi Chúng cháu phải an táng cha mẹ Hơn nữa cháu và muội muội cũng phải sống Thúc muốn mua chúng cháu sao Thúc ơi Thúc mua chúng cháu đi Không cần nhiều thế đâu ạ à. Cầm lấy đi Ta tặng cho hai đứa Hãy an táng cha mẹ Và chăm sóc muội muội thật tốt Cảm ơn Thúc Thúc Thúc Thúc đúng là người tốt Xin hãy bố thí Cho xin một ít đi Xin hãy tội nghiệp chúng tôi Cầu xin Ngài đấy Cho xin chút năng lượng đi Tiểu bảo Y phục của họ cũng thật là độc đáo Hoàng thượng Bọn họ đều là anh xin Quần áo đều là nhặt của người khác anh xin Thiên hạ của trẫm mà cũng có ăn xin sao Đa tạ, đa tạ đa tạ ngài đúng là người tốt đa tạ đa tạ tiểu bảo bên đó đang ăn gì thế sao mà đông người vậy hoàng thượng nếu người đói rồi phía trước có quán ăn nhìn họ ăn rất ngon chắc chắn là không tệ đi thôi chúng ta cũng đến ăn thử đi khu khách quan đây Thịt cũng rất nhiều này Đây là cơm gì thế Thịt, thịt quá cứng Cơm cũng có vấn đề Đây gọi là gạo tiên Gạo tiên Gạo mà thần tiên ăn sao Gạo tiên không phải là gạo Cũng không phải là gạo mà thần tiên ăn Gạo tiên chính là cát và bùn Vậy còn thịt Vỏ cây Sao có thể cho người ăn vỏ cây và cát bùn được chứ Thật chẳng ra thể thống gì Năm nay phương Bắc bị thiên tai Lương thực không đủ cấp Vì vậy người nghèo chỉ có thể trộn những thứ này lại với nhau để ăn người thì hãy mau nộp tiền cho lão tử Ngươi vào đâu mà lấy tiền của tôi Ông cũng đâu phải quan chủ Bây giờ ta là người Bắc Kỳ Ngươi buôn bán ở trong địa bàn của người Bắc Kỳ thì phải nộp tiền Chúng tôi không có tiền để nộp Ta nể mặt nhưng ngươi không muốn chứ gì Người đâu Đập phá cái sạp này của hắn cho ta Dân ạ Các người làm gì vậy Các người chừng tay lại Các người thật quá đáng Quá đáng Việc quá đáng còn ở phía sau kìa Hôm nay nghe đến cô ta cũng đánh Đánh cho ta Dừng tay dưới thanh thiên mặt nhật mà các ngươi dám dở trò cướp bóc Thật là vô pháp vô thiên Hay thật Dám đến nói chuyện bao đồng cơ à Đây là cái thái gì chứ Ta là Là họ hàng của họ Bọn họ hàng nghèo đông thật nhỉ Người đâu đánh hết chúng cho ta Làm gì đó Có phương pháp nữa hay không chứ Ta không tin là không có ai quản được các ngươi Tiểu bảo Báo quan Báo đi Báo đi Để hôm nay ông đây xem các ngươi có bản lĩnh gì Họ không những phá sập sách của chúng tôi Còn ra tay đánh người Đại nhân Sự việc chính là như thế Ba ngạn Ngươi còn có lời nào để nói không Không có Được vâng, Bốn quan đã có suy tính trong đầu Người đâu Đánh thắng 50 mèo cho ta Nằm xuống Tôi không có phạm tội Vậy đâu mà đánh tôi Không phạm tội Người Hán và người Mãn báo quan Thì là người Hán có tội Mãn Hán bình đẳng Người Bắc Kỳ Người Hán Đều là con dân của Đại Thanh ghế dẫn Người Hán và người Mãn sao có thể bình đẳng Người đâu người đâu Đánh hắn cho ta Dừng tay Ngươi thân là quan phụ mẫu Lại đảo lộn trắng đen Bất phân thị phi Dám trắng trận binh địch một phía Nếu quan nào cũng giống như ngươi Vậy thì cần đánh ngược lại Đại Thanh làm gì to con Ngươi cho mình là ai à? chứ Ngươi tưởng mình là đương kim Thắng thượng à? Ở trên con đường này ta là to nhất Giờ ta sẽ không đánh hắn nữa ờ, ờ, Hôm nay ta phải đánh đến khi như phục mới thôi Nào Đánh hắn năm liên hệ cho ta Dừng tay Đương kim Thắng thượng đang ở đây Ai dám hỗn xược <laughs> Hoàng thượng Hoàng thượng xin tha mạng Là tiểu nhân có mắt không trọng Tiểu nhân tội đáng muôn chết Những người khác hãy đứng lên hết đi Tạ hoàng thượng Tạ hoàng thượng Hoàng thượng mà cũng dám đánh Ông phản rồi Hoàng thượng Di thần biết tội rồi Ông tên gì Tiểu nhân Tiểu nhân tên bác tề lục y nghĩ hạp Con dân bác kỳ ta Sao lại có thứ bại hoại như các ngươi Thật khiến cảm đau lòng Bác tài lục ưng nhĩ hạp Cải bảo mũ Âu Sa Giao cho tâm nhân phủ chuyên khách xử lý Ba ngàn, Loại bỏ khỏi Bắc Kỳ Nghiêm các điều tra trên dưới toàn gia Hoàng thượng dạng tới Dạng dạng tới Tiên sinh Ly rượu này Tổng thanh người Bắc Kỳ chuộc tội Tạ Hoàng thượng Mời <laughs> Hoàng thượng Tại hạ to can có lời này muốn nói với hoàng thượng Nội tiên sinh nói Cổ nhân có câu Tu thân tề gia trị quốc bình thiên hạ Ý nói Chỉ có tu dụng đức hạnh của bản thân nhưng khắc quản lý chuyện nhà Mới có thể cai trị được quốc gia Chỉ có mạng hán một nhà Mới có thể bình định thiên hạ Nói hay lắm Tổng xin được kính tiên sinh một ly nữa Tạ hoàng thượng Mời, mời Thật không ngờ Trẫm và Tiên sinh có duyên gặp mặt Lại còn hợp ý nhau như vậy Hoàng thượng Giữa chúng ta là duyên số Nhưng kể từ sau khi người xuất cung Tất cả những việc mà người làm Tại hạ luôn để ý đến Trẻ nhỏ cũng là dân Ăn sinh cũng là dân Tấm lòng bao la của Hoàng thượng Là phúc phần của dạng dân Hoàng thượng thân là thiên tử Nhưng lại không chê bai bát cơm tác trộn bùn và cỏ cây Thật sự khiến người khác dạng phần kính phục Tiên sinh Tôi tôi xin được nhắc lời Rốt cuộc tiên sinh là ai Thiên địa hội Trần Chiến Nam Là Trần Chiến Nam Thiên địa hội Không phải thiên địa hội là người ở trong cung Hoàng thượng Tại hạ biết Rượu hôm nay không còn thể uống được nữa Tại hạ xin được nói câu cuối cùng Cũng là thay mặt bất tính trong thiên hạ nói một câu Hy vọng hoàng thượng vĩnh viễn có thể giống như hiện giờ Thương dân như con Công tư phân minh Mãi mãi là một hoàng đế tốt Nếu hoàng thượng có thể làm được Vậy thì thiên hạ vĩnh viễn Sẽ không còn thiên địa hội Cáo từ Có vui không? Vui ạ à? Những chuyện gặp phải trong ngày hôm nay Thật khiến tẩm kinh ngạc Nếu không nhận nhát dao đó của nữ thích khách tẩm cũng sẽ không biết được nỗi khổ của nhân gian Nếu không nhận nhát dao đó của nữ thích khách E là tẩm Sẽ không bao giờ nhìn thấy được cảnh đẹp tuyệt mỹ này của nhân gian Hoàng thượng Tứ nữ đó hiện vẫn còn đang bị nhốt ở trong cung sau khi hồi cung Truyền ý chỉ của trẫm Cho nàng ta ít ngân lượng Thả ra khỏi cung Tạ hoàng thượng Đại nhân, người nhìn này Đây là máu của ai một tú nữ tên Song Nhi Tốt Quả nhiên người đã không để lão phù thất vọng Đa tạ đại nhân đã khen <laughs> à? Song Nhi Song Song Nhi đâu Trưa nay đã được người của Thao Bái đại nhân đưa đi rồi Nó là để tra khảo <laughs> Có khí phách Đúng thế Tốt quá rồi Đúng là không tầm thường Tốt thật, thật có khí phách Bộ lâm bào này của lão phu Được các nghệ nhân bậc thầy tạo nên từ những sợi dây bằng vàng và bạc Không những cao quý bậc nhất Mà còn đau thương bất nhập Lợi hại vậy sao Đúng thế Giang Sơn bản thanh này được gây dựng từ máu tươi của các tráng sĩ con dân Bắc Kỳ Một tên nhóc cắt mũi siêu sạch Chúng không có tư cách cai trị danh sân rộng lớn này Chúng thần thề chế phò tá đại nhân Đại nhân, binh cụ của quân đội đang ở trong tay ngài Chỉ cần đại nhân hạ lệnh Di thần xin được xung phong tiến vào kim điện Lấy thủ cấp của Khang Hy Đúng đúng, nói đúng lắm Không Cả đời này của lão phù cống hiến trên chiến trường Được các binh sĩ phong là chiến thần cho nên càng vào lúc như thế này Thì càng không thể tránh bên người tội danh giết vua đoạt hiệu Nay ta đã tìm được nữ tử thuần khiết nhất Ngày 15 tháng 8 canh rằm đêm mai Lão Phu sẽ luyện thành thần công hút hồn đại pháp Lúc đó ắt khiến Khang Hy chủ động nhường ngôi cho Lão Phu Như thế há chẳng phải bất đi một cuộc chiến sao Đạo nhân Thánh Linh 哈哈哈哈哈哈！ Ta bảo ngươi chăm chỉ luyện công Ngươi lại chạy đến phủ ngao bái Nếu không phải ta đến kịp lúc Thì ngươi đã mất mạng rồi Công công Nô tài chỉ muốn thay hoàng thượng đi điều tra ngao bái Không đến phiên ngươi đi điều tra Nhiệm vụ của ngươi Chính là lượng thành công quá cốt trưởng Để sau này có thể bảo vệ cho hoàng thượng Nô tài biết rồi thưa công công Ngao bá dám tự chế Lâm Bào Ý đồ tạo phản Người đâu Hoàng thượng bất giận Nếu đột nhiên lục soát Mà lại không tìm được chứng cứ E là sẽ đánh tránh động cỏ Vậy Thanh nói phải làm thế nào Hoàng thượng à Tối nay người có thể tổ chức giảng việc ở trong cung Mời Ngao Bái và các lão thần trong triều đến Đến lúc đó Nô Tài sẽ có cơ hội âm thầm đánh vào phủ Ngao Bái Chờ ngươi trộm được Long Bào về Ta sẽ xử lý ngào bá tại chỗ Trọng ta cho thị vệ mai phục sẵn Sau đó tấn gọn chúng Thả ta ra Ta biết rồi Chắc chắn là chính ông đã giết Thanh Như Lão Phu sẽ sớm cho tỷ muội các cô đoàn tụ Đại nhân Đại nhân, thuộc hạ lo là liệu không biết có ảnh hưởng đến kế hoạch của đại nhân hay không không cần lo Sau giờ tí đêm nay Lập tức đưa cô ta vào trong cung Lão Phu sẽ ở trong hoàng cung luyện thành thần công Rút hồn con hiu Kể từ khi trẫm đăng cơ May nhờ có các thanh phò tá Mới có tự đi đến ngày hôm nay Đinh Trung thu Trăng Tròn là nhà đoàn viên Ly trụ đầu tiên này Trẫm Muốn cảm tạ các ái thành đang ngồi tại đây Tạ Thánh Thượng Lão Phu có lời bất kính xin nói Suy cho cùng Hoàng thượng vẫn còn trẻ Có vài việc Còn chân ướt chân ráo không có khí thế của chung một nước Ngao Trung đừng nói câu này Trẫm nghe chưa hiểu Lão Phu là một võ phu Không nói được những đạo lý to tát nho nhã đó Lão Phu chỉ biết Giang Sơn Đại Thanh là nhờ đánh trận mà có Hiện giờ Đại Thanh binh mã hùng hậu Là thời cơ tốt để mở rộng lãnh thổ biên cương Phát động chiến tranh Sẽ khiến bách tính chịu tổn thất Trẫm thật sự không muốn con dân và cán sĩ của Trẫm Phải sống trong lo lắng và hoảng sợ Trong rủi trên biên trường Người giết quân chặt Nó có thể tỏ rõ ưu thế với cán sĩ đại thanh ta Ở đâu ra hoảng sợ Được rồi Đêm nay là lễ trung thu Chúng ta không bàn chính sự Trẫm kính ngao trung đường một ly Cảm tạ ngao trung đường Đã vì Giang Sơn ta Mà lập bao chiến công hạng mã thả ta ra Ngươi mau thả ta ra Ngươi có nghe không Ngươi mau thả ta ra Có nghe hay không Ngươi muốn làm gì Để cô yên lặng một lát Chỉ cần cô ngủ một ít Thì sẽ lập tức ngủ ngay Dừng tay Ngươi muốn làm gì Song Nhi lên đi thôi Chờ chút Ngươi muốn làm gì Để ngươi yên lặng một lát Đừng mà Nhanh lên Sao Thế Tiểu Bảo Song Nhi Ngươi chạy trước đi Mang theo con đường này để về hướng Bắc Ta phải quay lại cùng một chuyến Sau đó sẽ đuổi theo muội Song Nhi Ta buộc phải quay về Nếu ta không đến kịp Ngươi cứ chạy đi Chạy càng xa càng tốt Người đi cùng Vinh Không được Không thể để Ngao Bá nhìn thấy muội Muội mau đi đi Đi đi Khoan Đi nhanh lên Hoàng thượng Trời cũng không còn sớm nữa Ngày mai còn rất nhiều việc trong triều cần xử lý Lão Phu xin cáo từ đây ạ à. Lao trung đường Chờ chút đã Hoàng thượng vẫn còn chuyện gì sao Lao đại nhân Ta biết ông vội đi Nhưng trời đã trở lạnh các con ông Minh mặc quần áo ấm không Đừng rồi Ta mang đến cho ông rồi đây Có điều Lâm bào giả này của ông làm giả quá đi Nga bá to gan Ông dám lén nước tự chế lâm bào <laughs> Nếu các ngươi đã không cần thể diện Vậy thì đừng trách lão phu vô tình bảo vệ hoàng thượng dạ. nhanh lên bảo vệ hoàng thượng nhanh lên lần bảy lượt Dở trò chặt chảnh với lão phu Hôm nay lão phu sẽ cho ngươi biết thế nào mới là công phu thật sự Tiểu bảo Tiểu bảo Tiểu bảo Song Nhi Chúng không sao chứ Sao người lại đến đây Đến rất đúng lúc Hôm nay đúng là một ngày viên mãn Ngao bái Hãy subscribe Quá okay. Một thái giám như người Đã dám ra tay với ta Đúng là không biết tự lượng sức mình Thật không ngờ Ông có thể chống lại được quá cốt trưởng Võ công lão phu liền là võ công chí âm Võ công của đám thái giám các ngươi không hề có trương lực Vì vậy võ công của các ngươi không thể làm gì được lão phu <laughs> Ngao bái Ngươi có điều không biết không phải tất cả thái giám đều không có dương lực tiểu bảo Người yêu Quynh Hãy loại bỏ tất cả tạp niệm Tập trung toàn bộ sức lực vào tay phải Cảm giác tay phải của ngươi đang bốc cháy Hoàng kim quá phát trưởng Yeah! Tiểu Bảo Tiểu Bảo Tiểu Bảo Gọi người yêu, Mau gọi người yêu. Tiểu Bảo Tiểu Bảo con tỉnh lại đi Tiểu Bảo Con không thể bỏ mùi lại được Tiểu Bảo Tiểu Bảo Tiểu Bảo Tiểu Bảo Tiểu Bảo Tiểu Bảo Song Nhi Con tỉnh rồi Con thấy đỡ hơn chưa Vì Tiểu Bảo Tên đại biệt ngươi Hoàng thượng Hoàng thượng nô tài Ngươi vốn không phải là thái giám của trẫm Ngày ngày ngươi đưa ra ý kiến với trẫm đều là giả nên vì đã đuổi Song Nhi Mà liên tục lợi dụng trẫm Hoàng thượng Nếu Tài tội đáng muôn chết Nếu đã là tội đáng muôn chết Thì dứt chó đừng làm nô tài nữa à, Hoàng thượng Nga bái còn không giết được nô tài Nếu người đem nô tài đi giết Vậy chẳng phải thiệt cho à. nô tài lắm sao Giết ngươi chẳng không rảnh rỗi đến như vậy Trong thời gian ngươi bị hôn mê chẳng đã nhận xong như cô nương làm biểu muội Bây giờ Việc cấp bách nhất của trẫm Chính là phải tìm một mũi phu ta Hoàng Thượng ta Hoàng Thượng Đạo trị quốc Trước tiên phải làm dân giàu Dân an thì nước mới thái bình Dân loạn thì nước nguy Những đạo lý này Trẫm đều đã đọc trong sách thánh hiền Nhưng trẫm vẫn luôn có vài điểm không hiểu Cho đến khi trẫm xuất cung Đến bên cạnh đốc kính quan sát Trẩm đột nhiên hiểu ra Người Bắc Kỳ là người Người Hán cũng là người Người giữa người không nên có sự phân biệt cao thấp quý hèn Bắt đầu từ hôm nay Toàn là con dân Bắc Kỳ Bất luận là dân hay quan Nếu có kẻ cạnh mình là người Bắc Kỳ mà ức hiếp người khác Sẽ bị loại trừ khỏi Bắc Kỳ Ngoài ra Năm nay phương Bắc và phương Nam Đều gặp phải tai ương Trọng quyết định giảm thuế 3 năm cho những vùng gặp tai ương Đồng thời mang 500 ngàn lượng cứu tế cho nạn dân Chúng ái khanh Các anh cảm thấy ý cảm thế nào Hoàng thượng chạm tới, chạm tới, chạm chạm tới A Ni đích thân chấp chính Ngài có thể tiến cung rồi